Luffy Tôi hứa với cậu Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu Cho tới khi nào đánh bại được hắn Và trở thành kiếm khách vĩ đại nhất Thì tôi lúc đó tôi mới xứng đáng là đồng đội của cậu Vậy có được không